Vâng, em chào chị Trâm ạ. ờ, chị Trâm là một trong những ờ, thành viên đầu tiên tham gia câu lạc bộ à, dọn rác thân tâm của thầy Phương và cũng là một trong những người đầu tiên tham gia chương trình dọn rác thân tâm. Thì hôm nay là ngày um, mùng 9 tháng 1 năm 2021 và chị tham gia chương trình thanh lọc thân tâm là vào ngày 19 20 tháng 9 năm 2019. 2020 đúng không ạ thì đến bây giờ là được um, 3 tháng đúng không chị được 3 tháng rồi vâng được 3 tháng thì um, sau chương trình đó thì chị thấy là cơ thể của chị thay đổi như thế nào chị từ, ờ, từ trước khi mà chị chưa đi thanh lọc ấy thì ờ, cái bệnh đại tràng rất là nặng mà kiểm tra độ pH thì ờ, là 6 thế nghe thầy Phương nói là cái ờ, tình trạng đấy là độ pH là nó acid mà cái môi trường acid thì nó rất là thuận lợi cho những cái bệnh nan y nó phát triển cho nên là chị thấy như thế thì chị sợ là mình dễ bị mình mắc những cái bệnh nan y ấy thì mà sợ không dám đi bệnh viện khám vì sợ là xác định là đi bệnh viện là người ta sẽ nội soi đại tràng thế sợ quá để thấy cái ờ, bài à, thanh lọc thân tâm của thầy Phương thì thấy nó hợp lý với mình quá thì là thấy có khóa một cái là mình tham gia luôn thế sau khi đi thanh lọc về thì là cảm thấy người nó rất là khoan khoái dễ chịu trước đấy là liên tục bị đầy hơi ợ hơi suốt ngày xong là buồn đi ngoài nhưng mà lại không đi được đấy mệt lắm thế ừ. từ hôm đi thanh lọc về thì những cái ờ, biểu hiện đấy là nó hết không còn hiện tượng đấy nữa thế trước kia là cái da mặt này này thì cái đường ruột nó bẩn cho nên là cái da mặt này nó nám nó đen chạm này như kiểu ờ, có cái vết nhọ cái gò má này này thế đến bây giờ thì nó gần hết rồi đấy chị đây nám thì giảm được khoảng bao nhiêu phần trăm giảm ờ, được khoảng độ gần 70 phần trăm rồi đấy wow tuyệt vời thế ờ, đang định là ăn tết xong lại đi xuống nhờ thầy để đào thải tiếp để cho nó sáng hẳn ra cho vậy trẻ ra 20 thì ơi <laughs> giời ơi thế về thấy thế nên là vui lắm vâng thế thì chị là chị trâm là ở ở tỉnh nào chị nhỉ chị ở phú thọ chị ở phú thọ đúng không vâng chị rất là may mắn là một trong những người đầu tiên trải nghiệm chương trình của thầy và rất là tuyệt vời đúng không thì uh, ngoài cái chương trình trải nghiệm về uh, về phần thanh lọc ở gan đấy thì chị thấy rõ ràng là ở trên cơ thể của mình những cái bệnh của mình nó thay đổi rất là nhiều những vết nám ở trên da mình thay đổi mình nhìn thấy thế còn cái ở bên trong là cái phần thanh lọc tâm của thầy ạ thì chị cảm nhận như thế nào ạ về cái thanh lọc tâm ấy thì ờ, cũng rất là hiệu quả trước đấy thì là chưa được thầy giảng những cái bài về thanh lọc tâm ấy thì mình rất là hay có cái tâm cáu giận ai mà nói cái gì mà mình không vừa ý là mình giận lâu lắm nhưng mà từ ngày được thầy giảng bài cho thì về là cũng vẫn giận nhưng mà nó qua đi nhanh lắm cứ nghĩ đến những cái bài giảng của thầy là mình lại quên ngay dạ. đấy thế mới lại đặc biệt là cái bài ờ, bài bài nhạc thiền của thầy mà thiền chữa lành đấy thì chị có một cái bình chám ngâm ấy ờ, được một thời gian thì thấy nó nổi cái màng trắng lên thế chị tưởng là nó hỏng thế chị cũng không dám ăn nữa thế bảo là nghe thầy hướng dẫn là bật cái bài thiền đấy lên ờ, thì những cái ờ, thức ăn thức uống mà có nước nhiều ấy là nó cũng ngon hơn lên ờ, có thể là nước nó còn sạch thêm ra ấy thế chị mới thử chị thử chị bật lên thì cứ đến bữa nấu ăn là đem điện thoại xuống bật lên để ở cạnh cái ờ, bình đấy thế xong được một thời gian thì mới ngó vào thì thấy những cái màng trắng nó, nó biến hết mà nó thơm lừng lên chẳng thấy làm sao nữa thế lại ăn tiếp đấy, thế bảo là công nhận là nó kỳ diệu thật cơ mình không nghĩ là nó lại được như thế định đem đi đổ rồi thế xong bây vâng. giờ lại thấy nó như thế bảo thôi từ hôm nay trở đi cứ lúc nào xuống bếp là bật cái nhạc lên để đấy vừa vâng. người nghe vừa nước nghe <laughs> vâng. kể cả cái bình mật ong nhá cũng cảm thấy nó thơm hơn lên Được. Dạ. đấy mà mình cảm nhận được rõ rệt luôn vâng. thế tải công nhận thích thật vâng <laughs> thế thì ờ, chị có lời nào nhắn nhủ đến thầy, nhắn nhủ đến thầy Phương và đến cái uh, các bạn uh, chưa tham gia chương trình uh, dọn rác thân tâm không ạ? cái nhắn nhủ thì tóm lại là mình cũng chia sẻ trên Facebook mới lại rồi cũng comment cảm ơn thầy rất là nhiều rồi thì không biết là mọi <laughs> người có đọc hay không nhưng mà nhân tiện ở đây thì mình cũng gửi lời cảm ơn thầy Phương và cũng khuyên mọi người là nếu mà ờ, có cái chương trình thanh lọc thân tâm như thế này thì tốt cho mọi người quá thì mọi người nên đi để mà được học theo cái cách của thầy này thì mình đỡ phải bệnh tật đỡ phải đi bệnh viện tốn tiền lắm vâng. như thế này là nó được lợi nhiều cái vâng. đặc biệt là những cái bài mà thôi miên cho các cháu nhỏ ờ, hay khóc đêm với lại rồi à, tiểu đêm đấy là cái bà bạn của chị ấy về là cũng áp dụng cho cháu là thành công rồi đấy ờ thế ạ à? <laughs> vâng tuyệt vời quá <laughs> vâng em cảm ơn chị ạ rồi